Wow, ờ, xin chào cả nhà nhé Và hôm nay thì mình có thời gian nên là mình ra ngoài sông của Hàn Quốc để mình xem rằng đợt này cá nó lên chưa Ở Hàn Quốc thì có rất nhiều sông và cá ở đây có rất là nhiều cả nhà Và hôm nay mình sẽ đi quay và thử bắt cá một lần cho mọi người cùng xem với mình nhé. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người cùng đi nào giờ phía dưới mình đang đứng đây thì có sẽ đặt xuống ở đây để ngày mai mình ờ, lấy nhé cả nhà và đây là cái kính mà mình chuẩn bị sẵn rồi nên là bây giờ mình tìm bỏ vào đây để mình đặt ngày mai mình sẽ bốt về đây là cái nơi mà mình sẽ đặt ở đây nhé mình sẽ đặt ở đây Đây rất là nhiều cá luôn này. Đây mình sẽ coi cho mọi người xem này. Đây này Cũng đây mới nhiều này Gói ở trong góc này này Góc này này kia kìa Ui, lúc này này đây là những con cá lên đẻ trứng này, này. bụng nó quá lớn rồi đây mình thấy một con lợn vào đây này lợn ở trong này này lượn lâu nhanh thế này ở à, đây đây đây đây đây cả nhà đây là thành quả của mình bắt một lúc đây này ở đây cá rất là nhiều mà cá bây giờ cá đang lên đi đẻ nên là nhiều lắm wow bây giờ mình thả nó nhá cho nó lên đi đẻ này các bạn có thấy cá nó chạy không các bạn để ý kỹ sẽ thấy cá nó chạy rất là nhiều bây giờ cá nó đang lên đây đi đẻ này rất là nhiều lắm dọc theo này này đây mình sẽ quay các bạn xem cá chạy này nó chú vào những cái tảng đá này này đây này đó ở đây nhiều này thấy không cái này để cho nó chúi vào tảng đá thì mình tay mình bắt không được ở đây này đây này đây này